sa thú kính tri ân thượng tọa minh hạnh kính bạch chư tôn bài học hôm môn học Bali Pháp Cú Ba Mã Kệ Sinh Đức Phật thuyết khi ngày trú tại Trịch do câu cháu trai trưởng lão Arakita trưởng lão trưởng lão Sangha Arakita một trưởng lão có người cháu trai và ngài là cậu muốn xuất gia thì do trưởng lão tế độ gọi tỳ kheo là sang hà Hari này dạ có lời kheo ha rắc Rakit nhập hạ ở một ngôi chùa làng hai tấm vải bắt tay một tấm vị tiền nhớ đến sư cậu là thầy tế độ muốn cúng dường tám hắt tay về tỉnh cậu sau khi ra hạ trưởng ta không nhận tấm vải cháu buồn lòng trong hậu sư cậu ngợi cậu cũng là sư cậu của ta ngài đã từ chối nhận tấm đối xử với ta, ta lạnh nhạt thôi thôi thì ta bán hai tấm từ sanh sản bày ta bán có nhiều tiền vợ sẽ sanh cho ta một đứa con ta bế con chùa sư cậu trên đi cổ được nên ném con xuống đất rồi đánh vợ một phát vào lưng ông thúc bất giác đánh cây quạt vào sư cậu trưởng lão có tha tâm thông biết cháu mới bảo khi đánh vào người phụ ấy mà lại trúng vào thì kheo trẻ hốt ngượng ngùng ném cái quạt bị các tỳ kheo trong chùa bắt lại và dẫn đến bậc đạo hỏi nguyên do sự việc chán nản nên suy nghĩ vẫn vơ tỳ kheo ấy và ngài nói lên bài kệ gặp măng ê bài kệ vị trì tiểu lưu 17 Asani rằng của hàng về chích tăng chích sanh thành quyết mà rất bành đá đáp bằng với các sở ích trung tính của tính tự hợp Durang Dhamma cậu là đi, đi xa rằng với các số trung tính của tính tự hợp thể eka do từ eka cộng chara nghĩa là độc hành đi sống một mình asari rằng bớt trung tính của tính tự hợp thể ra cộng sát ra xác hà sa Guha hà sa Sayang do từ à, nghĩa là nằm trong cái hang ẩn hang dê chữ có số nhiều nam tính nào chích tăng đối có nghĩa là sanh tiếng nhắc anh tí thì vị lai ngôi thứ ba số nhiều của động từ sanh giác mê thì hiện tại ngôi thứ ba số nhiều của động từ mokkati do từ mok cộng a nghĩa là giải thoát thoát khỏi mà rất bành thạch là xuất xứ cách số trung tính của danh từ hợp thể mà rất bành thạch do từ ma rất cộng bành thạch nghĩa là sự buộc của ma sự giam cặp phược ma tù Việt văn 37 đi xa sống một mình không thân ẩn hang sâu những ai chế ngữ tâm sẽ thoát khỏi ma tù chuyển văn về đưa ê cá chắc rằng asari uha sa giang chích tăng sam chấp mê mê những ai chế ngự được tâm vốn đi xa độc hành vô hình ẩn náu trong hang những người ấy sẽ thoát khỏi ngục tù ma lý giải tâm đi xa tôi durangam là tư tưởng nghĩ ngợi suy diễn lung tung tâm độc hành rằng là tâm khởi chỉ từng một sắc na một sắc na thôi không thể có hai hai chập tư tưởng sanh cùng một lúc tâm này diệt mới có sắc na tâm khác tiếp nối sanh khởi sắc rì rằng là tâm thuộc danh nam á phi sắc á rù vi tâm không có hình hài không màu sắc đúng ra sắc asari rằng nghĩa là không thân thể không có sắc thân ta bẩn hăng nương náo áo cái hàng u hàn tức là tâm sanh cõi ngũ quẩn luôn luôn sáu sắc vật bất thuốc rù bá nhãn thức nương sắc nhãn nhĩ vật tỷ thức nương sắc tỷ vật thiệt thức nương sắc thiệt vật thân thức nương sắc thân vật tâm ý giới và ý thức giới ngoại trừ bốn tâm quả vô sắc nương trú sắc ý vật hadaya wattu những ai chế ngữ tâm về chích tăng sang tâm cần phải chế ngự chính là tâm tham tâm sân tâm si những tâm tương ứng với phiền não. Trước hết là tu tập tâm thiện dục giới. Dùng tâm thiện dục giới tu tập chỉ samatha và quán asana để chế ngự tâm bất thiện và chứng đắc tâm thiện đáo đại, khống chế phiền não, rồi chứng đắc đạo quả, đoạn trừ phiền não. Người chế ngự được tâm bất thiện như thế sẽ thoát khỏi ngục tù ma, mà Rabbanhatna Mokhanti ngục tù ma, ma rắc bành thách na. Đây có nghĩa là ba cõi luân hồi. Tê phu mất cắt quách, tức cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Vị A-la-hán là người đã thoát khỏi sự trói buộc của phiền não và thoát khỏi luân hồi ba cõi. Biên soạn giá trình tùy theo tệ siêu. Để con biết thì con, con xin được thỉnh Pháp Sư. Thở, thở Đức Phật viên thành chánh giác Cẩm đạo màu diệu pháp cao thâm, phân vân chưa chuyển pháp luân, Phạm Thiên Hậu Phật tâm thành cầu sinh. Bạch Thế Tôn muôn nghìn ân đức, Pháp vô tiên, Pháp vô biên mãn túc khai. Tòa, chúng sanh ít vụ. Như hoa sen đẹp xinh mùa vương cao đó là mộng tận đáy vùng nhơ chúng sanh căn trí tỏ mờ khác nhau vì biết hưởng cầu tế độ ngự thuyền tự cứu khổ quần mê chúc phước bồ đề chúc nhân chúc quả quay về thiện tâm phạm thiên vẫn vi trần sáng ngời pháp vương đặng nhận lời vì đời chuyện luân thuyết trung kiều trần đại hiểu niết bàn vô khổ vô sanh thế gian tam bảo thành thì khéo năm vị từ đó phật dùng trống pháp giống đêm thâu tỉnh giấc mộng trường dẫn gió hoàng khai giáo hóa khởi tích sự tình đại phạm thiên mãi được tán dương kính thành dân cúng qua thỉnh ngày thuyết pháp nơi đường từ bi hành thiện mê trần cật nghiệp vốn bề nặng gánh lo toan ít khi tâm trí não phiền kết buộc sân tham còn tranh phời được nghe pháp ngợi sanh trí tuệ vô biên tỏ nhân rằng rằng thì nơi đây tâm đạo tính thành ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành ngưỡng cầu thành như lai chúng con cung thỉnh hòa thượng từ siêu từ bi thuyết giảng bài hôm nay नमोबुद्धाय kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tâm chúng. Kính chào thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Học Tân, cùng chư tu đức, thượng chào quý bà quý cô tu nữ và chư Phật tử. Alors peut-être que Thì chúng tôi cũng xin lời trước Rồi hôm nay chúng tôi cảm thấy sức khỏe nó, nó không được tốt lắm sáng hôm nay cả ngày chúng tôi đi qua chùa xử lý làm việc chiều về cái nó khó chịu vì thế bài kinh hôm nay ở bài đại hôm nay chúng tôi cố gắng trình bày nếu mà giữa chừng có chuyện gì à, không có thiết nổi nữa thì xin tỉnh và thường nhật đẳng thường tọa pháp tân và hãy giúp cho cái phần còn lại hôm nay chúng tôi mệt đuối thật sự thưa quý vị hy vọng là nói một hồi thì chúng tôi quên đau bệnh đi để mà chúng tôi có thể làm tròn cái trách nhiệm của mình kính bạch sư tăng kính thưa quý vị hôm nay chúng ta học về nghệ số ờ, trong cái phẩm phẩm tòa phẩm chương này có tất cả là 11 bài kệ và đây là bài kệ số 5 bài kệ số 5 nếu mà nói cái số kệ ngôn thì đó là số kệ ngôn 37 Thập Bạc ba mươi bảy Đức Phật Ngài cũng thuyết về cái hành trạng của tâm nhưng mà ngài dùng cái mặt văn khác đi Dunagamang Kacharam Asari rằng vua Hà sẽ dần về chi tăng sai nhamic santi mukhanti marapatana hai chế ngự tâm vốn chạy xa số một mình không thân ẩn hang sâu thì người đó sẽ thoát khỏi ngục tù ác ma thuyết như vậy là bởi vì có duyên cớ là cái câu chuyện của một vị tỳ kheo tên gọi là Sankarakata Hakadiya Raganiya là có của ngài à, trưởng lão Sankarakata người tỳ kheo trẻ đó không có kiềm chế được cái tâm nên có cái sự suy nghĩ suy nghĩ mông lung nói ra cái viễn cảnh nào là vừa tục ra bán hai cái sách vải rồi mua cừu mua dê và nuôi một con được con khá rồi dê cừu đó nó Sân sau nảy nở thành một đàn cừu Rồi biến cái đàn cừu đã buôn nuôi bò Rồi bán bò Để đi cưới vợ Cưới vợ rồi sinh con thì con nó cứng cáp với ẩm lên trên chùa để đến lễ viếng thăm sư cậu Rồi đi dọc đường đứa con khóc người vợ không có biết cách dỗ để cho nó khóc mãi cho nên người chồng tức giận mới đánh người vợ rồi và đang trong lúc đó vì tiền kheo trẻ thì bi ma suy nghĩ quên mình đang đứng cầm quạt và hầu vị sư cậu cái chỗ thì dịch là siêu bát nhưng mà thưa quý vị ở trong tiếng việt của chúng ta đó pha gini giác pha gini giác vậy pha cái lý là người chị còn cái tiếp phi ngữ này nhá là tiếp thi ngữ tá là dân chuyển quán ngữ khi mà dùng cái tiếp thi ngữ này giá nó có ý nghĩa là con là cháu của ai đó cho nên chữ phát cái lý cộng nay giá thành bỏ cái chữ nát chấm dưới cho nên thành trường âm là pha với nay giác pha cái nay giác là, là cháu cháu kêu bằng cậu tức là con của người chị rõ ràng là pha cái nay giác là con của người chị hay là con của người em gái thì dầu chị hay là em gái thì con của người chị hay người em gái đó thì mình gọi là mình gọi là mình là cậu á là cậu cho nên trưởng lão Sankharikata là là người cậu mới đúng người cậu có vị thì khêu trẻ đó hồi nhỏ đó khi mà đọc những cái câu chuyện pháp cú thì ở đây ở trong bản kinh cứ gặp cái chữ sư ác thì cứ là à, nhớ mãi ở trong đầu là sư ác nhưng mà thật ra sư bá tức là bé là là anh hay là em của cha nó vậy mình mới là sư bác mình là anh của cha nó thì nó mới gọi mình sư bác và nếu mình là vị trưởng lão đó là em là em trai của của cha nó thì như vậy nó gọi là chú mình là sư của chú của nó cho nên nó cũng có những chuyện người ta thấy là thường nhưng mà nó lấn cấn lắm thưa quý vị nó không có sự đồng nhất với nhau cho nên ở đây là chúng tôi muốn à, chỉnh lại và có một điều là chúng tôi cũng xin lưu ý là khi mà chúng tôi soạn sách chúng tôi có chỉnh sửa nhưng mà chúng tôi chỉnh sửa là có cái sự cố ý chứ không phải là vô tình mà chỉnh sửa hay là sửa theo cái quán tính không phải vậy vì chúng tôi biết rằng cái tác phẩm này là chúng tôi sẽ làm một lần để in ra rồi không biết là những cái tác phẩm khác có làm được nữa hay không thì xem như là cái sản phẩm cuối cùng ở trong cuộc đời cho nên chúng tôi soạn chúng tôi cũng có cái sự à, tác ý là soạn cho nó chính xác theo cái ngữ văn Pali mặc dù nó không quan trọng nhưng mà những học sinh đúng Bali thì phải thì phải viết lại sao cho nó hợp để sau này có ai đó giỏi Bali họ phân tích từ thì trong trường hợp mình mới không sai được trở lại đề là ở đây thưa quý vị cái tâm của vị tỳ kheo trẻ đó đứng quạt hầu vị sư cậu nhưng mà lại ờ, suy nghĩ miên man quên cái cái thực tại đi chính vì cái chỗ mà tâm nó chạy quá xa đức phật ngài mới thuyết lên cái bài kệ này làm một cái bài kệ gọi là đu răng ra măng tức là chạy xa thì chúng tôi muốn hiểu là tại sao tâm gọi là chạy xa thế quý vị đọc như sự thì quý vị sẽ thấy quý vị sẽ hiểu được tại sao tâm chạy xa nếu mà không kềm chế thì quý vị là chúng suy nghĩ rất là nhiều suy nghĩ nhiều việc nhiều cảnh suy nghĩ về những cái chuyện buổi sáng hôm nay xảy ra sao ngày hôm qua như thế nào hoặc là ngày mai nó sẽ xảy ra sao, sau ngày mốt như thế nào cứ tiếp tục suy nghĩ như vậy ở đây trong cái câu chuyện duyên khởi của bài kệ thì cái vị tỳ kheo trẻ đó không phải là cho tâm nó chạy về cảnh quá khứ mà nó chạy về cái cảnh tương lai đi quá xa chúng ta gọi là cái tư tưởng đi quá xa tại vì cái thời gian mà hoàn tục rồi nuôi à, gia súc rồi bán gia súc đó mới đi cưới vợ quá trình đã cũng dài cưới vợ rồi có con đối với việc ít trước con cũng cỡ khoảng diện một tuổi giảm nó đi cho cứng cáp thì như vậy chỉ như một năm như vậy là tâm có thể suy diễn từ một năm đến năm năm mười năm sau suy diễn dài dài như vậy cho nên mới gọi là đu răng găm măng tức là chạy xa còn trong cái ý nghĩa mà sống một mình đó e cái cha răng là nó đi một mình hay chúng ta gọi e cách cha răng là độc hành nhưng mà ở đây thì hễ đã ám dụ thì chúng ta phải ám dụ luôn chạy xa sống một mình tại sao gọi là sống một mình bởi vì à, tâm nó sanh diệt nước dầu lẹ nhanh nhưng cứ mỗi lần sanh khởi thì từng sát na nối tiếp nhau từng sát na từng sát na nối tiếp với nhau thành một chuỗi dài tư tưởng nhưng cái lộ trình tâm lộ trình tâm nó diễn ra thì à, từng sát na sinh trụ diệt rồi mới thay đổi cái sắc thì nó trợ duyên cho sắc cái ờ, sắc na tâm khác sanh lên nó trợ bằng cách gọi là nhân duyên trợ bằng cách là vô nhân duyên cái đó gọi là sống một mình không thân chữ asari răng asari răng ờ, là không thân không thân thể mà nói cách khác là chúng ta phải hiểu ở đây tức là nó không có cái sắc tướng đó là phi vô hình bởi vì cái tâm nó là danh pháp cho nên nó là vô hình không có hình sắc vì cái tâm vô hình không có hình sắc cho nên đức phật này dùng cái từ ví dụ tỷ giáo ám dụ là cái chữ asarira và chữ asarira ở đây đó không thân thì chúng ta phải hiểu rằng là vì thân nói là danh pháp thọ tưởng hình thức là danh pháp nam tham á vì là danh pháp cho nên Arubino là phi sắc nó không có sắc tướng không có hình tướng gọi là ẩn hang sâu ở ngay trong 31 cõi và trong 12 hạng người đó thì trong 31 cõi thì chúng ta thấy là chỉ có cái cõi vô tưởng là cái cõi nó không có tâm tâm không có diễn biến còn những cái cõi khác thì có tâm và tâm ở đây phải được hiểu là đó là một chân pháp vô hình không có thấy được bằng mắt thường Ồ, ờ, xin lỗi quý vị Thích Lâm ở dưới cõi ờ, vô sắc thì ờ, cũng không có sắc pháp tức là không có cái sắc thần kinh và sắc hình vật nên không có tâm nó sanh lên không làm không có chỗ nương nó không cần cái chỗ nương nhưng mà tâm nó xuất hiện ở trong 26 cõi ngũ quẩn 11 cõi dục giới và 15 cõi sắc giới hữu tử thì luôn luôn tâm nó sinh khởi nó phải nương vào sắc vật ở đây cái ý nghĩa là hang sâu ngũ hà Asaya tức là nương trú. Chỉ vị trong ham sáu ống nguồn Để tâm nó sinh khởi thì nó phải nương trú vào và sắc vật đưa vào giảng vật dĩ vật tỷ vật thiệt vật thân vật và đưa vào sắc ý vật nhưng mà đưa vào sắc vật thì bằng sắc vật thì trợ giúp cho tâm nó nương sanh thì cái này chúng ta gọi là vật tiền sanh y duyên quá tu Quatupurijata Nisayapachaya Như vậy thì ở đây đó, là không có kể đến người cõi vô tưởng, người cõi vô sắc. Những cõi đó được xem như là những cái cõi, cõi vô tưởng thì có sắc mà không danh còn cái cõi vô sắc đó, thì có danh mà không có sắc thì những cái cõi sống còn lại 26 cõi nguồn thì tâm sinh khởi đều nó diễn biến thành một cái diễn trịch tâm một cái lộ tâm và cái lộ tâm đó nó phải đưa vào nương vào sách Phật mà có thí dụ như cái tâm nhãn thức thì nó đưa vào nhãn vật cùng với những tâm sở phối hợp với thế thì nhãn thức nó cũng nương nó cũng nương theo cho nên trong tứ đồng tâm và tâm sở đồng sanh đồng diệt đồng biến cảnh và đồng nương vật là gì bây giờ chúng ta phải hiểu rằng là cái tôi vốn chạy xa tức là nó phóng đi rất là nhanh và nó phóng phóng tâm ra khỏi thực tại nó suy nghĩ đủ thứ chuyện hết và nó sống một mình tức là sanh diệt từng sát na từng sát na không thân tức là không có hình dáng và ấn hàng sâu tức là nương trú của sắc ý vật thì bây giờ ai mà chế ngự được tâm những ai chế ngự được tâm sẽ thoát khỏi ba tù thực ra thì à, cái tâm mà mình cần phải trí ngự chỉ là tâm bất thiện thôi thế nhưng chúng tôi phải hiểu rằng là ngay cả cái tâm thiện dục giới nó cũng tạo ra cái thức tái sanh để hình thành trong cái cõi cõi dục giới cõi sắc giới vân vân thì bây giờ trí ngự đó phải sẽ thoát khỏi cái cái dòng sinh tử luân hồi hay là thoát khỏi ba cái ngôi nhà lửa là có dục giới có sắc giới và có vua sắc giới ác ma thì không không phải là tạo ra ba cõi đâu ác ma không thể tạo ra các cầu cổ đó mà chỉ do cái phước nghiệp thôi của chúng sinh đó mà nó tạo ra cái cái khổ thái sanh này nhưng mà nói đến ba tù là chúng ta phải hiểu muốn ràng buộc ở trong cái phòng sinh tử luân hồi và muốn bị nhốt ở trong tam giới không phải chỉ có cái tâm bất thiện mới tạo ra quả thế tục để mà đưa đi sự tác sanh ở trong các cõi không phải chỉ có tâm bất thiện thôi mà ngay cả cái tâm thiện dục giới của chúng ta và cái tâm tu kiến thiền định thì thế cũng được thiền thiện thì nó sẽ tạo ra cái thức tái sanh ở trong cái cõi đó tương ứng với cõi đó tương ứng với cõi nhân loại tương ứng với cõi tứ thiên vương tương ứng cõi trời đau lợi của đủ sức cõi quá là thiên thối tự tại vì vậy cho nên tâm bất thiện nó cũng tạo ra cái sự tái sanh mà ngay cả cái tâm thiện dục giới nó cũng tạo ra cái sự trái sẻ ở trong ờ, kiến giải dùng cái từ gọi là tây phu bí cát hay là tây phun bất cát tức là chỉ cho ba cõi ba cõi dục giới ba cõi sắc giới 15 cõi sắc giới và vốn có trong cuốn sách cái đó gọi là ma tù vì khi mà mình bị giam hãm ở trong trong tương giới thì cái sự khổ nó phát sinh lên đức phật là người tiên phu ngài vượt thoát khỏi mài giới giải pháp cho chúng sanh cũng thoát khỏi ma giới nhưng mà bây giờ nếu muốn thoát khỏi ma giới đó, thoát khỏi ngục tù ma thì những người ấy phải có cái sự chế ngự được tâm tất nhiên chế ngự ở đây là chế ngự tâm bất thiện kìa chế ngự tâm bất thiện còn cái tâm quả và tâm tố là cái tâm vô ký và cái pháp vô ký và cái tác thì chúng ta chưa có làm đến ở đây chúng ta muốn chế ngự được tâm bất thiện đó thì chúng tôi phải tu tập mà tu tập thì nhờ cái tâm thiện khi một người mà dùng cái tâm thiện để bố thí để trì giới để tu thiền thì đó là tạm thời thoát khỏi cái sự giận ngó của ác ma nhưng cái tâm thiện đó nếu nói theo nhân sinh thì chúng sanh mà làm việc thiện nó còn có kéo theo nữa là có đôi khi do vô minh nó duyên cho hành hoặc là ái thủ di cho hữu nghiệp hữu nghiệp hành hay nghiệp hữu thì nó bao gồm cả thiện cả bất thiện trong đó tất nhiên là thiện thì thế nó tạo sẽ tạo ra cái quả dị thuộc về dẫn đi tái sanh cho nên chúng ta phải tu tập thì chúng ta phải chế ngự nhưng mà trước tiên thì chúng ta chế ngự cái tâm bất thiện trước cái đã chế ngự tâm tham tức là căng có căng tham và canxi si nó tương ứng với cái tâm tham đó thì chế ngự chế ngự tâm sân ở đây chúng ta có những cái sự xuất ly Nisana thì ở đây Đức Phật là dạy trong cái sự xuất ly đó tức là chúng ta chế ngự được pháp thì bây giờ chúng ta xuất ly tác dụng là bằng cái và cái tâm thiện xuất ly sân hận xuất ly não hại xuất ly các sắc và là chúng ta xuất ly khỏi các hành các phẩm vi khi, khi mà chúng tôi muốn chế ngự tâm là chúng ta phải dùng chánh điện tỉnh giác để mà chúng ta chế ngự để nó đừng để cho nó đốt cháy đừng để cho nó chi phối thân và tâm này khi mà chế ngự được cái tâm tâm bất thiện rồi thì bây giờ tâm thiện dục giới nó sanh lên nó thuần thục nhưng mà chúng tôi cũng cần phải chú ý nhân punya papa pahinasa là đến cái giai đoạn sau là chúng ta phải từ bỏ luôn cả cái pháp thiện pháp thiện nữa nó cũng ví như là một người dùng chiếc bè để bơi qua sông nuôi xong thì phải bỏ bè lại qua đến bờ kia xong cứ phải bỏ bè chứ không có giáp bè đi theo đúng vậy khi một người tu tập mà chế ngự mà tâm bất thiện xong thì tâm thiện sẽ khởi nhưng mà cần phải chú ý là dẫu tâm thiện ơi dẫu tâm thiện nhưng mà xin lỗi vì mà ước bụng của chúng tôi hôm nay nó làm sao nó nào là bức xúc khó chịu quá thì ở đây chứ chúng ta cần phải chú ý rằng là khi mà còn hưởng dư y thì có cả danh là sắc nó hoạt động dùng tâm để mà chế ngự tông có nghĩa là dùng cái tâm thiện để mình chế ngự cái tâm bất thiện chỉ có tâm bất thiện là một điều đáng cho chúng ta chú ý là phải diệt trừ nó khi mà cái tâm bất thiện mà đã diệt trừ rồi thì cái tâm thiện chúng ta cũng phải giải quyết cho xong bởi vì khi mà chúng ta dùng cái tâm thiện để mà tu tập cái thiện quán thì đến khi mà đáp chứng được đầu quả ai là hán rồi thì lúc bây giờ từ bỏ luôn cả thiện và ác chúng ta chiến ngự tâm thiện chúng ta chiến ngự sau bởi vì cái tâm thiện tâm bất thiện nó đều tâm thiện thì thế là tâm bất thiện nó đều là những nhân tố để tạo ra quả luân hồi ồ cũng có lẽ là xin thỉnh và thượng giác đẳng và hãy giúp cho cái tiếp lời cho đức phật sau xin thỉnh và thượng thỉnh sư đệ ờ, kính thưa hòa thượng sư với ờ, bài giảng vừa rồi bây giờ để tính sư huynh nghĩ, phần còn lại thì sư và chư tăng sẽ nói nam mô tha giá kính ờ, đại lễ của thường tổ sư đại lễ chư tôn đức thân chào tất cả các phật tử cái việc hôm nay chúng ta học một câu kinh pháp cú rất quen thuộc và bài kinh pháp cú này bắt nguồn từ một duyên sử mà chúng ta cũng rất thường nghe chư tăng nhận chứng ở trong à, nhiều trường hợp khác nhau có những Phật môn và có những những quan trọng trong giáo pháp khi chúng ta nói nhiều thì à, chúng ta lại không có thấy về chuyện đó quan trọng như thế nào đối với cuộc sống hàng ngày mà chỉ nghe như là một ở trong vô số những Phật môn mà chúng ta thường đứng Đức Phật dạy thực ra thì ờ, khi đọc qua kinh pháp cú võng tâm ở trong đó đầu tiên chúng ta có thể nhận ngay rằng Đức Phật Ngài khuyên tất cả những người tu học, tất cả những người đệ tử Ngài xem tâm ý là một cái mảnh đất quan trọng, tối quan trọng ở trong sự tu tập nếu có cái gì cần để ý nhất cần bỏ nhiều công sức nhất thì Đức Phật Ngài đặc biệt dạy chúng ta nên phòng hộ chăm sóc tốt cho tâm của mình. Ở trong uh, ca dao tục ngữ của người Việt Nam chúng ta có câu là dò sông, dò biển, dễ dò. Nào ai lấy thước mà đo lòng người từ nhỏ khi mà chúng ta nghe câu này đó, thì chúng ta có một cái hiểu rất là chủ quan đó là cái lòng người thật là khó đo được thương đó ghét đó ở ngoài thân thiện đó nhưng trong lòng nhầm hiểm đó và tâm ý con người thật là khó đo được nhưng mà nghĩ đó là tâm lý của người khác của ai đó và chúng ta không bao giờ nghĩ rằng cái tâm ý của mình thật sự rất khó hiểu khó hiểu, hiểu hơn cả tâm ý của người khác nữa chúng ta rất là chủ quan nghĩ rằng lòng người ấy, thì đa phần là bất định nhưng người nào chứ phải mình tâm của mình thì ờ, tâm mình mình phải biết chứ chuyện mình mình biết chỉ sợ ta đi guốc trong bụng mình thôi chứ mình không cần đi guốc bụng mình mình biết tâm mình rồi thật ra đây là quan niệm rất là chủ quan chúng ta biết rất ít về bản thân của mình nhiều thân cũng như tâm quý vị chúng tôi là người bị tiểu đường và mỗi lần chúng tôi đọc một bài báo hay là đến thăm một bác sĩ thì chúng tôi lại hiểu thêm một số điều về tiểu đường Mà chỉ riêng về tiểu đường thôi cái bệnh nó xảy ra trong thân của mình mình không hiểu và chúng ta không hiểu hết thân của mình nếu mình hiểu hết mình đâu có cần phải đi bác sĩ nếu mình hiểu hết thân của mình thì mình đã biết cái gì tốt cho nó biết gì thích hợp cho nó biết gì chữa trị cho nó rồi thân đã khó rồi tâm còn khó hơn nữa khó lắm và có lẽ ở trong rất nhiều câu Phật cô mình được Phật dạy thì bài kinh pháp cú hôm nay mà hòa thượng tuệ siêu vừa trình bày đó thì một lần nữa đời nhắc cho chúng ta về một thế giới nội tại sâu kín khó biết khó thấy khó hiểu chúng ta sống được một người nào đó thì chúng ta cứ nói rằng người đó khó hiểu quá người đó vô chừng không ai đóng ra được không đóng được người, người tốt người đó sống, ví dụ như là bà mẹ sinh đứa con đâu có ngờ rằng có một ngày nó nổ khùng lên sách súng vào trong trường học mắng thì cô bạn bè rồi nó lại vào tù nó gây bao nhiêu điều linh người khác sinh con ai dễ sanh lòng cha mẹ đoán con đã không ra thì đừng nói thì chúng ta là người ngoài ngoại cuộc nhưng mà đừng quên một điều là bản thân của chúng ta nhiều lúc chúng ta không hiểu là tại sao cái việc đó rất là tầm thường mà chúng ta bỏ ra công sức nhiều tại sao có những việc không đáng gì mà chúng ta lại tha thiết mà có những chuyện đáng chứ không tha thiết chúng tôi sống trong một thành phố thưa quý và đôi khi nghe những chuyện mà lạ lắm kinh điển giáo pháp có đó thì phật tử lơ là nhưng có ai đó về dạy uh, nhân điện hay là dạy về dưỡng sinh hay là dạy về một cái cái ngành gì đây có cái lạ lạ đây là súng lại ca tụng và chúng ta biết là chỉ một thời thôi một phong trào thôi rồi chúng ta phải trở về lại với căn bản của mình cái tâm của chúng ta khó biết sống nắng chiều mưa có những lúc mà rất là nên để hăng hái thì chúng ta không hăng hái có những lúc lên thư giãn thì chúng ta không thư giãn và chúng ta nghe kỹ lại lời Phật dạy đi xa về cô độc vô hình tỉnh hang sâu ai đi phục tâm ấy tử thần không bắt được làm sao đi xa vời thế giới nội tại là một thế giới mông lung mông lung lắm mênh lung lắm chúng ta cứ nghĩ về một người sống trôi dạt nay chỗ này tay chỗ kia thì ta rất đẹp là một du tử đẹp là một lãng tử nhưng mà rồi nó cũng có thể là một kẻ lang thang không phải lang thang hành khất như là hôm mình sẽ nói và chúng ta chỉ nói đến một kẻ khoan dạy, rừng rú sống giữa thảo nguyên bạc ngàn sống trong xã hội không đi về đâu trở thành một kẻ vô gia cư mình nghe trở lại nếu chúng ta sống gần một người thân đó là anh là em là cháu và chúng ta không biết hành tung của người đó có thể buổi tối rời nhà có thể buổi sáng tìm ở đâu đó ở Houston chúng tôi có một lần người ta mời đi đám tang mà đám tang này rất lạ thưa quý vị ở trong một gia đình rất đông người nào là anh em bà con quyến thuộc và cũng có những người đa số là khoa bản là nha sĩ là bác sĩ nhưng mà mời chúng tôi đi tụng kinh và đám tang nó chỉ một mình chúng tôi là khách thôi còn lại là người ta giao quyến họ dẫn chúng tôi đi đâu họ đưa chúng tôi đến một cái nghĩa trang tập thể nghĩa trang tập thể đúng nghĩa tại vì sao vậy chúng tôi đến cái nghĩa trang đó là nghĩa trang của Harris County và thưa vị là đầu tiên trong đời chúng tôi nhìn thấy những cái bia mộ và bia mộ thật lớn và ở trên bia mộ khác nhiều nhiều tên người lắm và ta dạy thế chúng tôi biết rằng ở trên mỗi tấm bia này khác 200 người và ở dưới tấm bia này là có 200 hũ cốt 200 hũ cốt này của những người homeless những người vô gia cư họ chết đi nhưng mà chính phủ bằng cách này cách khác biết được tên của họ đem xác họ đem về thiêu và chôn ở đó và tìm cách để báo cho có ai quen biết thì đến không biết thì thôi và một trong hai trăm người nằm ở trước bộ bia đó có cái tên tiếng việt rất rõ ràng thì đừng biết rằng đó là một người bất đắc chí một thời có tiền có bạc rồi vì lý do gì đó họ không nói khánh tận tài sản tự ái không nhờ tới em sống xa xúc uống rượu rồi cuối cùng mất tất cả mất cắn tay có một đứa con đi học mà cũng không biết tìm cha ở đâu còn là anh chị em là không biết là được có một vài lần biết người đó là trở thành người ừ. homeless vô dân cư thân nhân đến tìm cách đem về nhưng mà người đó từ chối tìm cách chạy đi không ai có thể đi rồi bắt trói lại một cái người mà muốn lang thang hết và cuối cùng một ngày mùa đông lạnh giá người đó đã chết mà cảnh sát tìm đâu đó một giấy tờ tùy thân còn lại trong người biết được tên người đó và cuối cùng đã tìm ra thân nhân người đó để báo Thưa quý vị chúng ta thấy một người ở xã hội ngày hôm nay sống mà không biết mình đi đâu về đâu bước ra đường không có địa chỉ không có một email để liên lạc không có một địa chỉ cố định về nhà cửa dù nhà thuê nhà mướn hay nhà làm chủ thì chúng ta đã thấy rằng lạ lùng rồi cuộc sống như vậy là cuộc sống vô gia cư cuộc sống như vậy cuộc sống rừng rú theo cách hiểu của chúng ta nhưng cái đó nó chỉ là một cái gì rất là nhỏ nhỏ so với cái thế giới mà Đức Phật này gọi là thế giới mông lung thế giới bao la của tâm thức tâm thức có thể hôm nay say đắm trong một bài thơ cổ của Lý Bạch ngày mai tôi thích một bản nhạc cha của một ca sĩ nào đó hiện đang nổi danh có thể ngày mốt nếu vì mối hận mà năm sửa năm xưa nào đó mình đã từng có rồi có một ngày ngồi chỉ đến tham vọng trong tương lai mình sẽ mua nhà mua cửa vân vân nếu chúng ta có tu tập có hiểu Phật pháp thì chúng ta sẽ hiểu được rằng thế giới nội tâm độc thế rất là mông luôn. nó mông lung đến nỗi mà không ai trong chúng ta biết được chiều rộng không ai trong chúng ta biết chiều sâu chúng không ai trong chúng ta có thể lượng định được tâm ý là khôn khủng khó bắt khó nắm lấy và đặc biệt chẳng chỉ có mông lung chỉ đi xa vời ở đây chỉ cho cái cảnh giới nó nó xa nó rộng lắm có thể không phải là bên bên kia hỏa địa cầu bên kia thái bình dương uh, đại tây dương có thể là không phải nó là đời này mà đời trước nó có nhiều biết không phải là 2D 3D và 4 đi chiều kích chiều ngang chiều dọc có thể là chiều sâu và có thể chiều kích của quá khứ hiện tại vì đã đủ thứ chiều kích chúng ta không nắm bắt được và rồi cô độc cái cô độc đó đó nó chỉ cho một cái nỗi cô đơn muôn thôi ngay cho một người sống gắn bó hàng ngày với người đầu ấp tay gối ngay cả một người sống trong quân ngũ mà bọc chung quanh bao nhiêu đồng đội ngay cả một người có những người bạn chí thân đồng hành nhưng một khi những giây phút người đó nằm ngủ những giây phút người đó đứng ở một nơi nào đó thả hồn theo mây gió thì người đó vẫn đi vẫn đi một mình thế giới này sẽ dĩ nó mong lung đối với tâm ý là bởi vì ở trong cái thế giới con người sống rất riêng tư riêng tư là một cái nói văn văn vẽ và nếu chúng ta nói rõ hơn đó thì thế giới cô độc thật ra thứ gì có một sự thật như vậy con người chúng ta nếu mà không có y phục mà trở nên trần trụi lõa thể đó, thì chúng ta sẽ rất xấu hổ do vậy chúng ta phải mặc quần mặc áo phải che đậy để có một cái cảm giác là mình cũng được mình cũng thúc mình không đối đối tệ hoặc là ít nhất ấy, là mình cũng không có cái không có cái xấu hổ về cái trần trụi của mình nhưng mà chúng ta nên nhớ một điều tâm của chúng ta cũng vậy nếu có người nào đó mà nhất cử nhất động đều biết chúng ta đang nghĩ gì thì liệu rằng chúng ta có sống bình yên không chúng ta sẽ rối loạn cái này không đúng quý vị cũng nghe qua từng tự siêu kể câu chuyện Phật Cú và tổ đăng thỉnh thoảng tổ cũng nhắc câu chuyện này một vị thánh nữ a la hàm chính thánh quả có tha tâm thông có lòng để hỗ trợ chư tỳ kheo mà những vị tỳ kheo đến đó tu tập đó thì dần dà khám phá ra rằng cái gì mình suy nghĩ mình mong chờ thì bà thí chủ tính đều, đều biết hết biết biết một cách rất là chính xác tương tự cái vị lính sau còn sợ hãi hơn nữa và bởi vì không còn có cái chỗ riêng tư nào mình nghĩ gì vậy nó biết hết việt nam chúng ta gọi là đi gút trong bụng mình còn hơn đi gút trong bụng nữa nghĩa là đọc rõ ràng tức là không có một thế giới riêng nữa thì viên này mới sợ hãi rất sợ sợ rằng mình có những cái tà tâm có tà ý nghĩ về chuyện này chuyện kia những cái tạp niệm những ác niệm những bất thiện niệm thì mà thí dụ bạn sẽ đọc được vì này về bạn với đức phật đức khuyên nên ở lại tu trở lại chỗ đó để tu tập tại vì sao tại vì một khi mà chúng ta không còn có sự riêng tư của chính mình nữa thì lúc chúng ta sẽ chịu khó tu luyện chịu khó tu tập nhiều hơn nhưng mà phải nói rằng ở trong cuộc đời này cho dù người ta sống ở một thành phố có 35 triệu dân như Tokyo hay là Thượng Hải cho dù sống chung một nhà ba bốn thế hệ cha mẹ ông bà con cái sống chung lẫn nhau cho dù uống chung một giường với một người vợ hay người chồng đó ấp tay gói nữa thì trong thế giới nội tại chúng ta vẫn một mình chúng ta vẫn một mình không ai biết rõ người ta có thể đóng là chúng ta có thể đang vui đang buồn đang bực cái gì đó nhưng mà thật ra có phần lớn chúng ta không biết được thành ra gọi là đi xa vời rồi mà còn cố độc chúng ta nhớ một điều là do tâm ý nó có một cái rất riêng một cõi rất riêng cõi đó vừa mênh mông vừa rất riêng thành ra nó trở nên loạn loạn động trở nên dao động con người chúng ta lạ lắm bây giờ quý vị biết là mình sống tương tác với nhiều người xung quanh uh, ra ngoài đường lái xe có người này người kia sống trong nhà có thân nhân biến thuộc đến lớp học có người một khi chúng ta vào trong rừng một mình thôi thì chúng ta không bận lòng để gài nút áo cho thẳng chúng ta sống một mình thôi chúng ta không cần phải dọn dẹp cho thương đất chung quanh thì đó là tâm ý của chúng ta cũng phải cái sự cô độc của tâm ý đó là đã tạo nên một cái bản chất rất bản năng rất khoan dại bởi vì sao vậy đó là thế giới rất riêng của mình vô hình vô hình vô tướng cái thân của mình đó khi mình mình mệt mỏi nhìn mặt tái mét khi mà mình giận mặt đỏ phừng cũng còn thấy biết được hoặc giả là có nhiều người giận quá tay run run lên thì cái thân mình biết được nhưng cái tâm mình mình phải biết nó là một thế giới đôi lúc hoàn toàn vô hình vô tướng đã vô hình vô tướng khó tiên liệu không phải tất cả nhưng mà đa phần của chúng ta rất khó rất khó để nắm bắt tâm của mình có những người mà tự nhận rằng thấy bị tâm tôi tốt lắm hay là người này tâm thế này người kia tâm thế kia khi thật thì đó là một cách nói rất là thường tình cách nói rất là chủ quan nhưng mà riêng cái chính họ thì họ hiểu đâu cái tâm của chúng ta thứ gì nó có trăm muôn ngàn thứ rắc rối với mình vì nó vô hình vô tướng đôi khi chúng ta không biết nếu chúng ta mai gặp đức phật gặp các bậc thánh đệ tử của phật chỉ bậc thiện trí chỉ điểm cho chúng ta một vài thứ thì chúng ta có thể đủ khả năng nhìn vào chính mình một cách thành thật còn ngoài cái ít lắm chúng ta ít khi dám nhìn mình thành thật rất ít khi và chưa hết đã đi xa vời trong thế giới mông lung đã cô độc quan giả một mình đã vô hình vô tướng rồi mà nó còn ẩn hang sâu kìa hang sâu đó là gì hang sâu đó là những cái gút mắt hang sâu đó là những cái thế kỷ hang sâu đó là những điều mà chính mình cũng không ngờ đấy chúng ta sống không phải chỉ có sự nhận thức chỉ có hành động mà chúng ta còn sống với vô số cái phức thẩm trong quá khứ và đó là những cái hang sâu thẳm chứ không biết là một số các nhà văn trước 75 đó họ biết sách thần đất đặt những tựa đề là do cái sự cảm nhận nào đó hay là do học lại của người khác nhưng mà có những tựa đề sách hồi nhỏ chúng tôi nhớ rất là thú vị khi đọc ví dụ như là sa mạc tuổi trẻ của dương anh hay là hố thẩm tư tưởng của phòng công thiện sa mặt hay là hố thẩm chỉ cho cái gì đó mà nó rất là bao la nó rất là sâu thẳm chúng ta không thể dò tìm và chúng ta có thể dễ dàng bị tăng chảy bị chết gộp bị cuốn hút bị biến mất ở trong cái sâu thẳm ở trong cái mênh mông dù là cái sự sâu thẳm của một khổ, cái sự cái sâu của một hố thẩm hay là cái mênh mông của một sa mạc thì chúng ta không thể không sống được điều đó đời sống của chúng ta có rất nhiều quẩn khúc chúng ta không biết được thật ra thì thời trung cổ người Âu Châu mặc dù có ảnh hưởng một phần của nền triết học Hy Lạp Hy Lạp có những bậc hiền triết nói những câu nói để này nhưng mà Âu Châu họ vẫn đặt trọn cái trong thời Trung Cổ họ vẫn đặt trọn một cái niềm tin là thượng đế đã tạo ra con người và thượng đế đã cho con người một sự sống con người chỉ phân cái nào là tội lỗi cái nào là không tội lỗi cái nào là điều răn của chúa nó không phải điều răn của chúa đâu là thiên đàng đâu là địa ngục đều đúng không nhưng mà tới khi Sigmund Freud một nhà tâm lý học người áo ông đã giống lên một tiếng chuông ông nói về những cái phức cảm ở bên trong nội tâm của con người chúng ta đi là không phải chỉ mang theo quê hương mà chúng ta mang cả một quá khứ quá khứ rất có thể chúng ta không bao giờ biết được tại sao có những người mà chúng ta mới gặp chúng ta rất thích mặc dù họ không có làm gì để chúng ta thích tại sao có những người chúng ta gặp chúng ta không ưa mà họ cũng chẳng làm đụng chạm tới chúng ta hết và cái ưa và cái không ưa đó đó nó đơn thuần có nhiều khi là do cái nón họ đội do cái áo họ mặc do cái cách họ ứng xử quý vị quá khứ luôn chi phối chúng ta quá khứ tạo nên vô vàng những phức cảm và những phức cảm đó đó nó là những cái hố sâu và cái hố sâu đó là nơi mà tâm ý chúng ta ẩn chúng ta không biết ai mà có thời gian sống ở nông thôn đặc biệt mới đi săn bắt thì chúng ta biết rằng một cái bản năng tự nhiên của là chỉ đọc ngay cả vật ở trên bờ là đi tìm những cái hang để mà ẩn thân ở áo dù đó là cái hang tôm tích hay là cá chạch nó vùi mình ở dưới bùn hoặc giả là cá đâu kiến cá lóc nó sống ở trong những hang sâu ở miền quê thưa quý vị người ta có một cách bắt cá đó mà người ở thành không tưởng tượng được là một cái con kinh hay là một cái mương đào nước bên mông mà họ vẫn bắt được cá họ bắt làm sao họ bắt bằng cái kỹ thuật gọi là dầm dấu dầm dấu là thế nào người ta đi dùng cái bằng kinh của mình ấn xuống dưới sình để tạo thành những cái giống rồi lát nữa quay trở lại và tìm lại dấu chân của mình ở dưới nước đó và trong dấu chân đó thường là những con cá đó là tìm tới nằm ở trong đất và với một chút kỹ năng á người ta có thể bắt được cá rô cá sặc cá lóc cá trên nghe thì rất là mơ hồ nhưng mà chúng ta biết một cái bản năng của cái loài cá là gì là cái chỗ chỗ nào có lỗ có hang thì nó chui vào nó nghĩ đó là nơi trú ẩn có những con vật đó, nó trú rất sâu con người chúng ta thì vào trong ngôi nhà khóa cửa lại chúng ta ở nơi nào thì cửa đóng thành gà mình nghĩ rằng như vậy là an toàn con vật thì nó nó đi tìm vào hang đa số những giả thú trên rừng cũng sống trong hang dù đó là con gấu con cọp hay là ở dưới nước những con cá con này con kia thì nó sống vào trong hang tâm của chúng ta cũng vậy và đây là một trong những cái mấu chốt của đời sống nội tại mà chúng ta rất ít khi biết mình cứ tưởng đâu rằng mình biết mình có thể mình không biết người khác người khác có biết họa hổ họa bì năng họa cốc họa tri dân khi diện bất chi tâm nhưng mà bản thân của mình nó phải là mình biết tên họ mình biết gia tộc mình sống với mình từ sáng tới chiều ờ, sắc quẩn thọ quẩn tưởng hành quẩn đó mình thức quẩn đó mà mình nói biết mình không có không biết <laughs> chúng ta không biết được đi xa nhiều vốn đi xa vời cô độc vô hình ẩn hang sâu và đức phật này đưa ra một hình ảnh khác là ai điều phục tâm ấy tự thần không bằng ý nghĩa muốn nói rằng ai có khả năng điều phục thì người đó sẽ thoát khỏi tình trạng, người được giải thoát vì là thoát khỏi cảnh giới sanh tử Đức Phật không nói một cái chuyện mơ hồ như một câu án hình của Trung Hoa nhưng mà đây là một công án lớn và đức phật nói rất rõ ngài nói rất rõ đến được đi vào từng chi tiết đi xa vời tức là nó lan bạc trong cái đến mông lung cao vời xa xăm cô độc là đi một mình tự tung tự thắt vô hình vô tướng là khó nắm bắt khó nhận diện khó có thể biết được cái gì là cái gì ở ngang sâu là một một cảnh giới của tâm đầy mắt đầy phức tạp Đức Phật này cũng biết bao nhiêu ngôn ngữ để nói lên những cái ý gì để nói lên những điều mà chúng ta gọi khó có thể thấy được được và mỗi người tu tập thì đều phải có khả năng thành thực với chính mình dám nhận với chính mình là tâm ý thực sự rất khó điều phục những người mình như sa di xuất khá 7 tuổi mà thấy người ta chút mũi tên thấy người ta đèo bánh xe thấy người ta dẫn nước vào rượu và nghĩ rằng những khúc cổ là vô tri nước là vô tri và có thể lèo lái có thể dẫn dắt được có thể ngọt dữ được thì huống chi là tâm đó là một đại dương của một vị a la hán trong kiếp trong có những người không chịu nổi cái sự tương tư của chính mình mà phải đến đức phật khai thị như là hoàng tử Nanda sân sau khi xuất gia nhưng mà nhờ của bậc đạo sư chỉ đúng bệnh vì được vượt qua chúng ta ngày hôm nay quý vị tất cả chúng ta đều phải chuẩn bị thật tốt về tâm lý là cuộc tu có nghĩa là đối diện với chính mình và đối diện với chính mình có nghĩa là chúng ta phải quán chú trực tiếp vào tâm ý của mình tâm thức như vậy đó nó hỗn độn như vậy đó nó khoan giải như vậy đó nó gút bắt như vậy đó nó chứa đầy cũng khúc như vậy đó nó mang nhiều phức cảm như vậy đó thì chúng ta phải làm gì với nó nếu mình mình mình bỏ lơ điều này mình không nghĩ đến điều đó là chúng ta quá chủ quan và thành ra chúng ta có trong trăm năm chúng ta làm gì được không làm gì được nếu chúng ta không thấy chìa khóa quan trọng đây chúng tôi nhắc lại một lần nữa là thật sự công sự tu tập thì cái chuyện điều phục tâm lý là một chìa khóa quan trọng nhất đức phật cho chúng ta rất nhiều những kỹ năng hướng dẫn về kỹ năng ví dụ như giới về định về tuệ về chánh kiến chánh tư duy về chánh nghiệp chánh mạng chánh tấn chánh niệm chánh định bao vệ pháp trời đạo vân vân nhưng mà tất cả tất cả đều mang một mục đích đó là điều phục tâm ý. trong cái chuyện hôm nay đó chúng ta nghe về một vị sa di muốn tâm ý không đi điều phục mặc dù tu theo sư cậu là một người khả kính nhưng mà rồi vì có người cho mình một sắc vải tốt bây giờ sắp phải bây giờ đôi khi người ta không quý mình phải hồi xưa thứ thì vải hồi xưa là phải được dệt lên đủ may y là lớn lắm vì sao nhiên không biết có phước gì đâu mà người ta cho sắp phải và thấy rằng mình đã có y rồi mình không cần thì mình cũng dừng cái sự cậu nghĩ sự cậu sẽ vui sự cộng là vì a la hán thì ngài cũng sống cái hạnh tri thức thôi cái gì vừa thấy không cần thì không không có nhận mà cái khi này không nhận thì bị sẽ là buồn và cái buồn đó là một khởi điểm của những ý tưởng mong lung ý tưởng mong lung nó tạo nên những cái hư cấu nó giống một biết thời viết đưa ra những tình những tình tiết đó chúng ta cười cũng được chúng, nhưng mà đó là chính chúng ta chúng ta có vô số cái hư cấu sáng tác sáng tạo trong đầu mà cũng nghi nghi ngô cũng buồn cười như vậy mà chúng ta không nghĩ ở trong đời sống nhiều lắm chúng ta cứ nghe người ta nói nhau về người này kia thì lâu ngày chúng ta biết là cái gì thiêu dệt như thế nào ít có ai nói về người khác mà không thiêu dệt lắm ví dụ mình nói nghe nói người này nói người kia rồi nếu mình có cái tư tưởng không thích gì đó mình nói từ cái không có xấu lắm cho thật là xấu rồi khi mà mình có cái tư tưởng mình đã thiêu dệt rồi đó thì cái người đó không tốt lắm mình nói giống như ông thánh hoàn hảo thật ra thì lý do khuyên mình chúng ta không nên nghe những thị phi nhiều là tại vì những thị phi ít bao giờ chính xác ở trong thời gian qua chúng ta có dịp để nghe lại một số một trường kể từ một số người mà họ kể mà chúng tôi là người trong cuộc khi chúng tôi nghe chúng tôi biết nói gì tại vì những gì mà họ kể nó mới trúng trúng vào đâu hết mà là họ thêm mắm và muối đủ thứ chuyện và con người chúng ta thường nghĩ rằng chuyện đó hay nhưng mà thưa quý vị cái sự theo dệt và trí tưởng tượng sự phóng đại nó phải là một điều mà chúng ta hiểu rằng tâm của chúng ta nó có bản chất là như vậy như một tác giả viết rất giỏi viết rất nhiều Kim Dung một thí dụ ông viết 14 tác phẩm nổi tiếng ví dụ như là Tiếu ngạo giang hồ anh hùng xã điêu thần điêu hạnh đại hiệp uh, ờ, Trương Kim Ân của lục lục định trí vân kể ra ông biết nhiều và biết thành công có những người khác nhưng cổ long cũng thành công không thành công bằng Mà chúng ta biết có những tác giả như Leon Tolstoy tác tác giả của chiến tranh và hòa bình biết nhiều tác phẩm rất nhiều tác phẩm có những tác phẩm dịch sang tiếng việt như chiến tranh và hòa bình hay là sân âm em đềm chúng ta đọc nhưng mà có rất nhiều tác phẩm thì chúng ta chưa từng được dịch chuyển sang tiếng việt thì chúng ta sẽ gọi là văn hào nhưng mà chúng ta nhớ một điểm như vậy là trong sự sáng tác đó thì họ đã biết là những điều nó mang tính hư cấu dĩ nhiên có nhiều kiến tích dịch ra tù có nhiều dựa sự thật không biết lại nhưng mà đa phần là hư cấu chúng ta nên nhận ra được một điều rằng tâm của chúng ta đó nó là một nhà sáng tác có khi sáng tác rất tồi về mặt văn chương chữ nghĩa nhưng mà nó lại nó lại rất là giàu có về số lượng ở trong đời chúng ta có tưởng tượng trăm muôn ngàn thứ người trung hoa có câu nói như vậy họ nói là đa ngôn đa quá càng nói nhiều thì càng lỗi nhiều và chúng ta phải nhìn nhận trong cuộc đời càng sống thì chúng tôi càng thấy là những người hay nói nhiều về chuyện người khác thường thường là càng nói chiều thì càng nói sai chiều. mình đâu biết hết đâu. có cái gì để mà mình biết hết chuyện người khác người ta nói, người ta nói xin lỗi nghe cái cái đó họ rất là, rất là thông tục rất là tệ đó họ nói rằng sao anh sao chị nói chuyện người khác giống như nằm ở dưới, dưới gầm giường của người ta nhưng mà mình phải nói một điều là chúng ta có cái trí tưởng tượng siêu việt một trí tưởng tượng quá mức và chúng ta sáng tạo rất nhiều điều tạo những hư cấu quý vị để ý là một khi chúng ta nói về người này nói về người kia nói về chuyện nọ đó nó có vẻ như chúng ta nắm rất vững câu chuyện rất rõ chi tiết và một ngày nào đó chúng ta tỉnh táo nhìn là thật ra chúng ta không biết hết mà nó phần lớn thì do trí tưởng tượng mà ra chúng ta phải cẩn trọng điều đó và về mặt khác thì chúng ta hiểu rằng vì sa di này cái hậu quả sự cầu từ một cái nỗi buồn nhỏ đó là mình nhân sẽ cậu chúng phải tốt một miếng một cái không phải tốt mà sẽ cũng không nhận chúng buồn mở đã ra bao, bao nhiêu tình tiết bao nhiêu câu chuyện đó là không phải chỉ bản chất riêng về di đó mà là bản chất của tất cả chúng ta đó là bản chất của nội tâm bản chất nội tâm là theo dịch tạo nên những hư cấu nói đẹp là sáng tác mà nói một cách rất là tầm thường đó là nghĩ lung tung nghĩ bậy bạ <laughs> nghĩ được cái chuyện hết chúng ta thấy cười vị sai di nhưng chúng ta nhớ rằng tại sao mình không cười chính mình tấm mình cũng vậy có gì vì sao như vậy mà bản thân của chúng ta cũng vậy do đó đức phật khuyên chúng ta nên tự khẳng định với chính mình rằng đừng nghi thơ đừng nghi thơ nghĩ rằng mình biết mình mình hiểu mình đi xa vời cô độc vô hình ẩn hang sâu ai điều phục tấm ấy tự thân không quý vị chúng tôi ờ, nãy giờ tiếp lời cho uh, khoa thầy siêu bởi vì ngày hôm nay hơi bận bây giờ thì có lẽ là nó cũng uh, còn có ba mươi phút ba mươi phút nữa thì chúng tôi xin dành thời giờ còn lại để cho uh, phần thảo luận của chư tăng quý vị có thể cho chúng tôi biết rằng uh, có chư tôi biết trong chư vị giáo sư nào đang có mặt ở trong lớp học không nếu uh, vị nào thấy tại vì chúng tôi đang dùng cái phone để mà vào cuộc họp chúng vị không có thấy rõ quý vị có thấy những vị nào không? Ờ, có vị nào hết chắc hôm nay chỉ thằng cũng mệt chúng tôi xin ờ, được tiếp tục từ quý vị ở đây ờ, tất cả chúng ta nên đọc những lời Phật dạy qua câu pháp cú này chứ không phải đơn giản chỉ là một cái lời dạy riêng cho một vị sa di hay là cho một nhân duyên sự mà ngài có một thông điệp cho tất cả chúng ta thông điệp đó đó không phải ngài dạy để chúng ta mặc cảm để chúng ta cảm thấy mất niềm tin nhưng mà cái thông điệp đó đức phật ngài muốn dạy chúng ta nên thành thật với chính mình một trong những cái cửa ải rất là quan trọng của một người tu tập là có khả năng nhìn lại và có khả năng chấp nhận tâm là như vậy thân là như vậy không có một người nào chữa bệnh thứ mà không nhận được mình có bệnh và chữa được bệnh đâu một cái đầu tiên đi chữa bệnh trước là chấp nhận rằng mình có bệnh không nhận mình có bệnh phủ luôn tâm mình cũng vậy chúng ta thường có một cách nhìn là thấy tôi nói nhiều cái tâm tôi tốt không sợ thì tâm phật chúng ta thường có cái nhìn là tâm tôi tư mà hiền không hại ai hết nhưng mà chúng ta nên nhớ một điều là hiền lành không phải ai nó chỉ là một phần của câu chuyện thôi và cái chật vui chật buồn cái bất định của đời sống nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác dĩ nhiên là chúng ta không nên sống với mặc cảm nhưng mà chúng ta nhớ một câu nói tình sự này nói rằng chưa đắc qua a la hán khoan tin tâm của mình câu nói đó có thể làm chúng ta lo sợ ghê quá nhưng mà quý vị ờ, quả thật trong cuộc luân hồi chúng ta có thể vì danh vì lợi vì tình yêu hay là vì bất cứ lý do này lý do khác mình làm những chuyện đại được bất đạo mà mình không biết được chúng ta có thể vì lý do hận thù mà mình có thể sát sanh hại vật mà chúng ta không biết được mặc dù bây giờ chúng ta đang nghe pháp là một người phật tử và mình nói rằng mình không có như vậy phải thành thật nhận rằng tâm của chúng ta dễ bị chi phối phải thành thật mình nhận rằng tâm của chúng ta có một thế giới rất mông lung và trong thế giới mông lung đó cái khả năng mà kiểm soát cái khả năng thấu hiểu khả năng mà thực sự thật sự nắm vững nắm rõ đó nó không có nhiều như chúng ta nghĩ vì điều này à, thì chúng ta nói rằng trong tất cả các vị giáo chủ tôn giáo đó đức phật là bị đề cập nhiều hơn hết ngài nói rất ít về niềm tin thần linh ngài nói rất ít về cái nghi lễ thờ phượng nhưng đặc biệt đức thế tôn ngài nói nhiều về sự khổ nhân sinh khổ và khi đề cập đến sự tu tập thì đức phật đặc biệt nhấn mạnh đến cái sự quân tu nội tại và nói sự quân tu nội tại thì đức phật lưu ý chúng ta biết rằng tâm nó muốn có nhiều khúc mắt nó có nhiều quẩn khúc nó có nhiều phức cảm và đừng bao giờ chủ quan khi chúng ta chấp nhận như vậy không có nghĩa là tự mình làm cho mình lo tự mình làm cho mình sợ nhưng mà nếu chúng ta ra trận mà không hiểu rõ kẻ địch không hiểu đối thủ thủ là ai họ mạnh yếu như thế nào thì chúng ta thua là dễ dễ dàng bởi vì thứ gì không ai có thể chuẩn bị một cái kịch bản cho tất cả mọi tình huống mỗi tình huống đều có một cái kịch bản riêng mỗi kịch bản riêng đều có kịch ứng xử riêng vì vậy biết người biết ta trăm trận trăm thắng không thể nào đem một cái một cái chiến thuật đem một áp dụng tất cả trận đem một cái coi thúc để trị tất cả bệnh không có chuyện đó đâu và do vậy từ cái nhận thức một cái thành thật này thì chúng ta sẽ hiểu chính mình để hiểu chính mình đó thì đức phật dạy chúng ta nên lưu ý một số cái một cái biểu hiện những biểu hiện này cho chúng ta biết phần nào về nội tâm của mình ví dụ như là căn bản thì chúng ta có niệm hơi thở thở vô biết thở vô thở ra biết thở ra thở vô dài biết thở vô dài thở ra dài việc thở ra dài cảm nhận hơi thở toàn thân biết rõ cảm nhận hơi thở toàn thân thở ra biết rõ thở với tâm an lạc biết rõ thở với tâm không an lạc biết rõ thở với tâm tư thoải mái biết rõ thở với tâm tư miễn cưỡng biết rõ thở với sự thấy biết về vô thường biết rõ thở với sự thấy biết mình vô thường thở vô thở ra biết rõ đó là chúng ta mượn hơi thở để qua hơi thở chúng ta biết được tâm ý của mình và đức phật ngài cũng dạy chúng ta đọc tư tưởng qua cái cảm thọ cảm thọ đó là một cái hành tướng khác của, của tâm mà qua đó mình biết về chính mình có những ngày mà chúng ta thích bị, bị, bị lòng ân thang phấn khởi an lạc có những ngày thích bị tâm tư chịu nặng buồn nặng bực bội có những ngày mà chúng ta thấy được tâm của chúng ta nó bình lặng thản nhiên với nhiều thứ có những ngày ngày mà chúng ta lo âu với nhiều những cái cảm thọ như khổ lạc ưu xá phải được thấy phải được biết biết như vậy nó tốt cho chúng ta cái tốt đầu tiên là cho chúng ta thấy là cảm thọ nó muốn buông mặt và tâm ý của chúng ta cũng muốn buông mặt vui đó buồn đó chúng thấy có những ngày không phải là vì người ta chọc giận mình làm cho mình buồn hay có những ngày mà chúng ta có gì quá vui là vui nó kỳ lạ lắm thưa quý vị có khi chỉ một bông hoa nhỏ lỡ mình được làm cho chúng ta vui có khi được cả một gia tài lớn nó cũng làm tâm tư chúng chuyển động mình phải thấy mình phải biết như vậy và rồi uh, Đức Phật Thầy cũng dạy chúng ta để ý cái sanh diệt của tâm thức thí dụ như có lúc nào đó chúng ta mới mua được một xe mới rất là hào hứng chăm sóc này chăm sóc cái kia vài ba tuần vài ba tháng sau nó nguội lạnh đi chúng ta lại hứng hờ với chiếc xe mới thì cái hứng hờ cũng như cái hào hứng đó nó cũng có cái điểm bắt đầu và điểm kết thúc có xanh có diệt chúng ta nên biết và do chúng ta nhìn thường thấy thường thì chúng ta nhận ra rằng cái sanh diệt cái vô thường của tâm thức đó, nó không phải chỉ đến từ hoàn cảnh bên ngoài mà nó cũng còn đến từ cái yếu tố trong lòng không phải có nhiều khi cuộc đời bỏ mình mà mình bỏ mình tuy nhiên chúng ta có thể sống trong một quốc độ mà cái nền kinh tế suy không chúng ta không sống được nữa nhưng mà cũng có khi à, chúng ta không thích nữa thì chúng ta bỏ đi chúng ta ra đi quay lưng bỏ rồi sau lưng tất cả chúng tôi có nói chuyện với một nhà sư vì này từ Ấn Độ và Thái Lan sang định cư ở Pháp lúc mới đến Pháp thì tha thiết đủ điều hết học tiếng Tây thấy rất là cao sang đi Paris thì rất là thích vườn Luxembourg rất thích công viên của đại học Sorbonne rất thích sạc tình quân toa rất thích tour fan mà cả một thế giới nó vô cùng quan trọng với mình nhưng mà rồi ba bốn năm ở đó với sự phật quả ở bên trời tây vì này lại nghĩ là di cư sang mỹ mà khi sang mỹ rồi vì đó bây muốn quay trở lại không muốn quay trở lại pháp được và khi nhắc lại thì nhớ là những ngày ở trong phòng rất chật chội nhớ những ngày mà sáng chiều phải đi metro ờ, ở dưới metro thì nó chen chúc nó khai nhớ những tháng ngày sống ở bên pháp lạnh lẽo vào mùa thu mùa đông bao vực chúng ta là vậy cái mà chúng ta rất thích rất quan nghĩ rất hào và cái mà chúng ta ơ hờ lãnh đạo không tha thiết thành ra nó chỉ là ở trong gan thức thôi và bởi rằng nó có cái lý do chánh đáng thành ra nó có lý chánh đáng có ai đó nói con này là con tim lý lẽ riêng của nó mà thực sự chúng ta phải nói nó không phải là con tim không mà chúng ta nói tâm thức của chúng ta đó cái đúng sai phải có ý thích hay không thích ấy. thì nó có lý lẽ riêng và vâng. điều đó cho chúng ta biết cái hiện tượng vô ngã hiện tượng vô ngã con người chúng ta lạ lùng lắm thưa quý vị lạ lùng lắm khi ta về lại nhớ ta đi lúc mà mình đang sống ở trong cái sự hụt lặng trầm lục luôn mình muốn đi tu thiền mơ về một cảnh giới rất là thanh tịnh mơ về một cảnh giới thuần về sự tu tập đến trường thiền rồi tu một hai ngày lại bị lại mơ về một thế giới rất là bình thường à, nấu ăn buổi sáng chơi buổi chiều nói chuyện người này người kia chúng ta thường trách là người này có ương người kia có dạy người nọ hay thay đổi nhưng mà trong ý của chúng ta thì nó rất là vô tình nó muôn mặt nó chứa đầy những phức cảm và một ở trong những thái độ cần thiết của chúng ta là thành thật nhận ra điều đó hơn là chúng ta cứ uh, cứ cố gắng cao chút tô hồng chút lục nói mình rất là đẹp mình rất là tốt vân vân đừng có điều quan kỳ ý chúng tôi một chút xíu nha chúng tôi chơi chúng tôi chút xíu À, xin lỗi quý vị. Không biết quý vị ờ, Phật tử có thể cho chúng tôi biết rằng hiện tại ở trong ờ, lớp học có vị giảng sư nào đang có mặt không? Nếu có thì quý vị có thể cho biết để chúng tôi thỉnh quý ngài ờ, Phật. Chúng tôi xin được ờ, tiếp tục. Và một khi mà chúng ta những công viên pháp cú nhưng hôm nay và những dương sự đi kèm trên pháp cú và kể cả phản văn chuyên chở những lời Phật dạy mà hòa thượng từ siêu ra xét điểm mà uh, chú trình bày ở đây thì chúng tôi mong rằng tất cả chúng ta sẽ cùng nhau có một cái nhìn là có những câu chuyện có những ý nghĩa mà được nói từ xưa rất xa xưa thời đó là thời mà nhiều quốc gia trên thế giới vẫn chưa có đường riêng địa nhiều ngôn ngữ vẫn chưa hình thành nhưng mà những gì đức phật dạy mang cái giá trị vượt thời gian rất khó để chúng ta tưởng tượng được là con người sống ở trong lưu vực sông Hằng từ hơn 2.500 năm trước đã được nghe Đức Phật Ngài chỉ điểm đã được nghe Đức Phật Ngài dạy về những điều mà mang cái giá trị to lớn đối với người thời đó và đối với chúng ta hôm nay hoàn toàn cũng khác chúng ta cứ đọc lại đi có lời nào Đức Phật dạy ở đây mà điều đó nó đã lỗi thời nó không còn đúng với đời sống hiện tại nữa đi xa vời cô độc mô hình ẩn hăng sâu ai điều cuộc tâm ấy tử thần không đổi nó vẫn như từ thuở nào cuộc sống của chúng ta thời đức phật còn tại thế như vậy ngày hôm nay như vậy đời này như vậy và mãi mãi đời sau cũng như vậy không có cuộc sống nào không có cảnh giới nào không có hoàn cảnh nào mà tâm con người nó không mang tầm chất đó và do vậy trong mỗi trường hợp đó, thì ờ, chúng ta rất cần làm một việc đó là nhìn lại nội tâm của mình mình thấy rằng mình rất là tử tế đó nhưng mà cái tử tế là bên ngoài đó là mình đang đóng dịch hay là thực sự trong tâm trong tâm mình như vậy mình thấy rằng mình ờ, thiết tha đó nhưng cái thiết tha đó đó nó có đặt chúng ta xem là sự tu tập là một ưu tiên hàng đầu hay không quý vị ờ, có một lần chúng tôi ờ, đi xe với một vị thầy bên Bắc Tông và hai vị sư bên Nam Tông và cả ba vị đó đó sau một chuyến đi từ ờ, Samana ở Georgia về Tampa thì các vị đã hơi khó chịu về một điểm là vì chúng tôi đi xe chung ấy, thì sinh hoạt rất là hoan hỉ anh em cũng vui nhưng mà Ngủ dậy thì vào buổi sáng chúng tôi hay vận vào trong thao thoát và các vị đó nói rằng sao mình động vô thao thoát là cái gì mình nó ờ, luôn mình giao lại cả ai đó để mà mình uh, nghỉ ngơi ý các vị cũng nói rằng chúng tôi nên nhìn trọn thì giờ để cho mọi người đi trong chuyến đó nhưng quý vị biết là chúng tôi vẫn có một cái uh, một cái cách làm việc đó là chứ tôi không có giống trống cô chuông nhưng mà cái gì mình làm thì mình rất là bình bỉ và chúng tôi tin vào cái nước bình sự bình bỉ và rồi ờ, có một vị trong đó nói với chúng tôi một điều là mình đó có vào sinh hoạt trong thao tóc dĩ nhiên không phải trong lớp phương pháp của tham ma này vị này là vị thầy bắt tông nhưng mà sau thời gian thì khám phá ra rằng những người vào trong thao tóc đó, họ không đáng để cho mình bỏ công bỏ sức trước pháp họ không đáng để cho mình phải hao hơi bởi sức là vì sao vậy họ vào trong đó mình không biết ai là ai lúc họ nghe thì họ có thể nằm có thể đi lúc họ nghe pháp thì họ có thế này thế kia thì vị này nói rằng thà là sinh hoạt trong động tràng năm người 10 người và biết là những cái vị đến tu tập á họ mặc áo tràng họ trang nghiêm ngay ngắn họ ngồi ngay ngắn họ tu tập thì vì này sẵn sàng một ngày có năm người mười người đến tu vị thì cũng sẵn sàng bỏ ra vài ba tiếng đồng hồ vì nói chuyện trong phao thoát còn bốn năm chục người đi nữa mình cũng biết người đó làm sao thành đến ờ, họ bầu đít họ bỏ đó rồi rồi mình cũng không, không có hứng thú nữa. thì khi chúng tôi nghe vị nói như vậy đó thì cái gì đấy là chúng tôi cũng nói rằng thật ra mỗi người đều có một cái cảm nhận và đây là cá nhân của tôi rất thì tôi hoàn toàn tin một điều rằng ở trong phong Bóc như ở trong lớp Phật Pháp của Trạch Tham Ma những Phật tử vào đây á không ai bắt buộc hết chúng tôi chưa bao giờ gọi điện thoại cho quý Phật tử để nói rằng hãy vô vào tham dự hay sau bữa nay không thấy vào bữa mai thấy vào quý vị quan nghĩ quý vị vào không quan nghĩ thì thôi nhưng mà chúng tôi tin rằng những người vào đó không có bất cứ một điều kiện gì nhưng mà vẫn vào thì đối với chúng tôi điều, điều rất là quý chúng ta điều rất là quý tại vì sao vậy tại vì không có cái sự trèo kéo không có cái sự níu kéo lôi kéo không có ai bắt buộc có ai bắt buộc quý vị đâu chúng ta không biết ở đây có vị nào vào trong lớp Phật pháp mà có ai bắt buộc đâu nhưng mà rõ ràng là quý vị đã chịu khó vào để lắng nghe để học hiểu chúng tôi đều đồng ý quý phật tử đến chùa mà tới giờ tụng kinh quý vị lên tụng kinh nghe pháp cũng chưa chắc á là quý vị tận tâm như là ở trong lớp Phật pháp của Tham Ma này thì điều đó đó nó cho chúng ta thấy điều gì nó cho chúng ta thấy một điều là hễ mình có ý thức mình quyết làm thì mình làm thôi còn bây giờ mình không muốn chúng tôi biết ở đây có những vị mc đã làm trong lớp bao nhiêu năm 5 năm 10 năm 20 năm quý vị đã làm thì chúng tôi cũng phải nói rõ quý vị không cần nói quý vị cũng biết rằng những vị này làm á là không bao giờ có lương mà cũng chẳng có ai bắt buộc chúng tôi nghe là cái nhiều khi sư tự kia còn kêu còn nhắc nhé bản thân của chúng tôi chưa bao giờ gọi điện thoại với phật tử nói rằng sao quý vị không vào làm việc hết không có hãy quý vị báo chúng ta hay là quý vị không vào làm việc được thì chúng tôi ghi nhận như vậy thôi nhưng mà thật sự trong tâm tư của chúng tôi chúng tôi nghĩ rằng đây mới chính là những viên ngọc đây mới chính là những người có tâm và đây là cái cách đức phật giảng dạy chúng ta ngài để cho chúng ta một gia tài ngài để chúng ta những cái lời dạy được ghi lại và Kinh Phú là một cái sưu tập của những kệ ngôn tuy rất là ngắn nhưng mà càng đọc thì chúng ta càng thấy rằng đây là những điều liên quan đến đời sống hàng ngày một số các vị có thể đọc điều đó như là một cái quyển danh ngôn tiện đích một số các vị có thể đọc điều đó như là những cái trang kinh để tùng nhưng có những vị đọc những lời phật dạy đó như là những gì có cái tác dụng lợi lạc để khai tâm tình kiến chúng ta và điều đó điều rất quý điều rất quý nên khi mà chúng ta đọc những cái lời giải như là về kinh nghiệm hôm nay thì quan trọng là chúng ta có tìm một cái sự liên hệ giữa những lời Phật dạy tại đó trong vào trong đời sống thực hàng ngày của chúng ta không sẽ có một ngày chúng ta bối rối với chính mình và không hiểu rằng tại sao mình lại mông lung như vậy tự nhiên chúng ta nhớ con đức phật dạy mà chúng ta đã học hôm nay đi xa vời cô độc vô hình ẩn hăng sâu ai điều cuộc tâm ấy tự thân của bắt được rõ ràng đức phật đã dặn chúng ta ngài đã dạy chúng ta ngài chỉ điểm chúng ta rằng cái bản của nội tâm nó là như vậy đó nó là như vậy đó mà trước khi mà chúng ta muốn tu trước khi mà chúng ta muốn làm gì thì chúng ta phải chấp nhận sự thật đó là như vậy bây giờ thưa quý vị một người muốn trị bệnh mà không chấp nhận là mình của bệnh sẽ trị bệnh được một người muốn giúp đỡ người khác mà không biết là người đó có vấn đề gì sẽ giúp đỡ được một người muốn làm công việc mà không biết là cái vật liệu công việc rõ ràng làm sao làm được chúng ta không thể nào chuyển hóa được tâm ý mình nếu chúng ta không thấy được bản chất thực của tâm và đối bản chất thực của tâm thì chúng ta thấy được rằng đức phật khẳng định tâm nó nó nằm ở trong cái giới mông lung đi xa vời cái chỉ xa vời chúng ta hiểu sao đó thì chúng ta hiểu nhưng mà thứ gì nó mênh mông lắm nó mênh mông đến nỗi mà không phải dừng ở đây một vị sa di nên biết hoặc hầu sư cậu và lấy số phải trên à, nhận được với cái nỗi buồn sư phụ thì chỗ không nhận mình đến cả một cái một một câu chuyện như một một vở kịch như một quyển tiểu thuyết mà đời sống của chúng ta ngày hôm nay với mạng xã hội với tin tức năm châu bốn biển và facebook với bao nhiêu thứ thì cái thế giới chúng ta càng ngày nó càng mông lung mà thưa quý vị với cái sự có mặt của người việt khắp năm châu bốn biển ngày nay đó thì quý vị cái tư duy của chúng ta có lòng cái tư duy về một thế giới mà nó đôi lúc không có cùng mình nhưng mà chúng ta cũng nhớ rằng một trong những vấn đề của tâm ý là nó cô độc Những người sống ngoài đời mình những người cô độc đó họ, họ hay sống không có định hướng mất phương hướng người sống một mình đó họ sống họ không có về chừng họ sống không có cẩn thận một người sống một mình đó tôi khi sống rất là hoang dại sự cô độc nó làm nó tâm hoang dại vì nó có nhưng phải không có chúng ta nghĩ đi nó có liên hệ đến đời sống của chúng ta đi xa vời cô cô độc vô hình ẩn hang sâu bởi vì nó vô hình vô tướng không ai thấy được người khác không thấy đã là bản thân của mình mình chỉ chắc là biết một mình đôi khi chúng ta nghe câu chuyện đó là có người nào đó mà muốn khẳng định người khác biết là mình rất là giỏi mình nói tôi đi gút cái bụng chuyện tôi đi cúng cùng anh thì nói cho vui về thôi ví dụ họ đi cúng cho bụng cũng chưa chắc là họ biết hết nói cho vui về thôi chứ chưa chắc cái tâm của họ họ chưa biết làm sao biết tâm người khác <laughs> thì đúng là là vô hình ẩn hang sâu càng sống thưa vị tâm lý chúng ta còn phức tạp phức tạp lắm chúng ta không phải chỉ có một hố thẩm tư tưởng như phòng không thể nói đâu chúng ta có trong muôn ngàn hố thẳm và những vực sâu đó những hố thẳm đó đó nó làm cho chúng ta mất hút mất khúc hoàn toàn đôi khi chúng ta không biết còn biết là mình là ai nữa ủa sao mình lại nghĩ như vậy ủa sao mình đi xa như vậy vị sa di thì sống một hô hố thẳm từ cái chuyện mà nghĩ rằng mình hoàn tục rồi bán sắm bãi rồi nuôi bò rồi có vợ có con rồi những con vợ con đi chùa vân cái hô thẳm đó là khô cùng chúng ta hay nói là lòng tham không đáy nhưng mà thật sự thô thẩm của nội tâm nó không đáy không có tâm là vả đáy hết bởi chúng ta thử nghĩ và có vào trong trường thiện tu tập rồi mình thấy đấy đúng là một thế giới một thế giới khôn cùng có bao nhiêu là gốc bao nhiêu là hang sâu bao nhiêu là hố thẳm mà chúng ta hoàn toàn rất là dễ dàng để mất phương hướng dễ dàng mất cái định của mình đi xa vời cô độc vô hình ẩn hang sâu ai điều cuộc tâm ấy khi đức phật ngày dạy <coughs> đi xa về cô độc vô hình ẩn hang sâu bốn bế ở trong hai câu nó chỉ chung cho cái bản chất rất thật của tâm thức bản chất rất thật của chúng sanh nhưng mà khi ngài dạy rằng ai điều phục tâm ấy chứ thì thưa quý vị đức phật nhắc chúng ta hình ảnh của những bậc mà đã kéo tu kéo chân thì thật ra thiểu số rất ít rất ít người có khả năng điều phục Phật tử thần không bằng thì người đó thoát cái cảnh giới sanh tử thoát cái vòng lẫn quẩn và khi nó thoát sanh tử thoát lẫn quẩn thì chúng ta nên hiểu rằng bản chất của chúng ta là lẫn quẩn cái chuyện đó nó lặp đi lặp lại không biết quý vị nhớ câu chuyện Udayam mà chúng ta Udayi mà chúng ta đọc vì hôm qua khi mà Đức Phật Ngài nói với vị Bà là một lần này lần nữa giao hoạt động lần này lần nữa từ mưa trúc lần này lần nữa nông phú cài lần này lần nữa lúa đông nhưng mà lần này lần nữa hành cất sinh lần này lần nữa người bố thí lần này lần nữa do biết cho lần này lần nữa người sanh thiên lần này lần nữa nhập thai bào lần này lần nữa sinh rồi tử lần này lần nữa sát tống ra bây giờ có hình ảnh rất là buồn nản lần này lần nữa bắt sữa bò lần này lần nữa đi tìm mẹ lần này lần nữa mệt và lo lần này lần nữa đời sống đời sống của chúng ta quanh đi quẩn lại và khi dùng chữ vô đắp vô năng một câu nói từ cái sự chán chường sự bực phiền của ông Bà La Môn và ngài dùng câu nói đó mà Đức Phật Ngài xoáy sâu, ý thẳng vào trong bản chất nội tâm. Chúng ta cần, rất cần một sự cởi mở. Đôi khi mình tạm quên mình là ai. Đừng nói mình hay, đừng nói mình giỏi, đừng nói mình là nhà sư, đừng nói mình là Phật tử, đừng nói mình là người có trình độ, đừng nói mình là người là bình dân, vân vân. Cái chuyện rất quan trọng. Quan trọng chúng ta nên biết rằng tất cả chúng ta đều mang một cái cách giống nhau có bản chất giống nhau khi nói về đời sống nội tâm và chúng ta cũng tự trách rằng để khi mà chúng ta muốn chuyển hóa muốn thay đổi thì chúng ta phải vượt qua điều đó điều phục một thứ tâm như vậy vượt qua cái sa mạc đó làm sao để không tiếp tục cuốn hút vào trong cái số thẩm đó đó là một việc không đơn giản một thử thách một thách thức rất lớn cho mỗi người chúng ta mà nếu chúng ta thành thật nhận như vậy thì đầu tiên là giống như một người bị bệnh mà đến gặp bác sĩ đừng kể cối cả chày với bác sĩ và cái thành nhận rằng tôi bị bệnh xin bác sĩ hãy giúp bác sĩ nói thì mình lắng nghe nếu bác sĩ nói mà mình không lắng nghe thì thực sự có vấn đề bác sĩ giỏi đến đâu mà họ cho thuốc mà chúng ta không uống nhiều thuốc đó cũng là hình ảnh của đức phật Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác một bậc đã gọi là thiện thể là kéo đi mà không có thuyết chuyển nhưng mà rồi những lời mà Đức Phật dạy lại chúng ta có áp dụng có thể nó liên hệ đến đời sống hàng ngày ra sao đó là tùy mỗi chúng ta hoàn công tùy mỗi chúng ta bài học ngày hôm nay quý vị đã cho chúng ta một số những điểm rất là lợi lạc để tất cả chúng ta khả gì có thể tìm được những cái ý nghĩa rất thật, rất gần và rất thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày với một người tu tập. Nhưng mà tiêu hóa được điều đó hay không là tùy mỗi chúng ta hết. Chúng tôi xin được kết thúc uh, sinh hoạt hôm nay của lớp Phật Pháp Bút Tham ở tại đây. vì uh, ờ, mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có mùng tháng pháp phổ thông và chúng tôi sẽ là vị đậm rất ờ, uh, học đẹp kính đại lý sư tôn đức thân chào tạm biệt quý phật tử chúc tất cả một ngày an lành một đêm an lành hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai nam mô bổn thầy